Vâng, xin chào quý vị và các bạn đã trở lại kênh youtube âm thanh ánh sáng hàng huy của chúng tôi ngày hôm nay Hôm nay bên mình đang có lên một dàn âm thanh về Vĩnh Long Cấu thành dàn âm thanh gồm Một cặp phân đôi 40 JBL Một cặp suất anti 50 Bộ mixer CMS S8 S2 Big Joe dây Anti 680F Bộ lọc DBX 2231 Cước server DBX 223 Và hai cục đẩy CA20 Bây giờ bên mình sẽ test thử dàn âm thanh này nhé à, Các bạn hãy like cũng như đăng ký kênh để nhận những video mới nhất nhất

Gracias.